Mama. vậy thôi đành ly biệt Duyên tạm tình dây thì có ngài phải trả nối tiếc Mà chỉ khi ta chán về người lan tử hãy dừng chân đừng giữ vắng đừng để lòng